xin chúc quý vị khán giả của VTV một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới may mắn, an lành và thật nhiều tiếng cười. Có sức khỏe sẽ có tất cả. Chí chung một lần nữa xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều tình yêu. Thu Trang xin gửi tới quý vị khán giả cùng tất cả mọi người một năm mới uh, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn bình an, gặp thật nhiều điều may mắn và luôn luôn dõi theo những bộ phim của Đài truyền hình Việt Nam. Đối với trường thì sức khỏe và sự bình an đấy là cái điều quan trọng nhất và chúc cho tất cả mọi người sẽ có một cái Tết thật là bình an, ấm áp bên gia đình của mình. Năm mới, Hà xin chúc tất cả quý vị khán giả cũng như các bạn bè đồng nghiệp một năm mới thật là hạnh phúc, thật là qua đại dịch và năm tin rằng là uh, mọi thứ sẽ mau vị trí vốn có của nó và chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn thật bình an sẽ thật nhiều năm nay báo hiệu một năm mà chúng ta trước và tiêu hồng tràn hạnh phúc chúc mừng năm mới